Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây là đọc phần tin tức. Tổ trưởng phát tiền hỗ trợ cho bà con sớm làng. Thật là vui. Hôm nay rất vui, bà con được chúng quan tâm chưa hôm nay có tin nhận tiền phải kỳ tên tự nhiên cảm thấy vui dân đang ở đâu bà con nhờ được như nhau chỉ cần dân có tên ký tên nhận tiền luôn miễn sao có tiền một triệu hai a à, thật là vui từ trước lâu mới được như thế mình mong chờ mày được chút ít quá vui quá vui miễn sao có thêm mình ni dân đang ở đâu chị thì cũng khó đi đâu chị mong sao ở yên có quả cơm bồ đủ no cam thầy bình tâm à, anh thật thật cùng thật may Cảm ơn các bạn và quý vị đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Kính chúc các bạn và quý vị được một ngày bình yên may mắn, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Kính chào và hẹn gặp lại tin tức kế tiếp.